đi đi ra đây ra đây, đây nè bắt đầu đây là các minh tinh màn bạc. nó ở chỗ nào cái lan đâu nàng lan đâu hôm qua giờ tình hình rượu chè này vứt đi vứt đi à phải trốn rồi à? à? tí rượu đúng thật tí rượu <laughs> con con không chào bác hải anh à đấy con chào bác hải anh chào camera trong ghi vào rồi đấy ghi vào rồi đấy mặt, mặt này như thế à <laughs> à, chào à, các à, <laughs> các đại ca đi ra đi thôi bơi trước bơi trước trần nan đâu đã xuống đâu Để anh trắng Đâu ơi, tất cả ra đây về đâu Sao ở sáng nay mà sáng nay À sao ở sáng nay mặc bikini đặt xe đâu đã đủ đâu còn ai nữa mà cái trẻ con đã đợi nó đã